hai xin chào các bạn nha Thì à, hôm nay thì mình cũng rảnh Và bây giờ là mình sẽ làm một cái video Coi thử là đi từ Sài Gòn xuống tới Vũng Tàu Là mất bao nhiêu lâu nha các bạn Thì bây giờ là Mình cho bạn xem Bây giờ là 7 giờ 7 giờ 10 Đó đây là 7 giờ 10 nha các bạn Thì mình từ hao ra Mình à, đang quay video và mình à, mũ rồi đeo găng tay vô rồi Cho khoảng 7 giờ 15 là mình xuất phát nha và mình sẽ đi xuống Vũng Tàu tới thành phố Vũng Tàu luôn là nó mất bao nhiêu thời gian nha các bạn rồi ok bây giờ là mình sẽ xách đồ và mình à, quay lại hành trình đi nha các bạn nha mình sẽ cắt lại một số đoạn rồi ok À, xin chào các bạn nha, bây giờ mình đang ở dưới mới vừa chạy của ăn 3621 ở Thủ Đức nha các bạn Thì nãy ngay chỗ cái vòng à, tuyến ngay chỗ thung nghệ cao á, đi vào công an nha, mình nát thì mình cũng đầy đủ chỉ có một thiếu một xíu thôi lại đeo tai nghe nên mình sợ là mới chạy được vào tí đây là nó hơi lâu tí thì mình nói luôn hành trình này là mình sẽ đi ờ, nó từ từ thôi mình đi theo tốc độ từ khoảng 30-40 là cao lắm rồi nói chung là mình cảm thấy ông còn được ở những đoạn ván thì mình chạy nhanh hơn tí thôi nhưng không thể nào vượt 50 km trên giờ nha các bạn thì kiểu như mình đi mình mệt thì mình nghỉ mình đi một cách thoải mái nhất có thể thì mình coi thử mất bao nhiêu tiếng nha đó thì bây giờ mình đang đứng ngay chỗ đây này các bạn có thấy không đây xe người ta đi xuống này đây là hướng uh, chuẩn bị là đi hướng uh, xuống đồng nai này nha các bạn bây giờ mình tìm lại cái đường đó thành phố vũng tàu mặn bữa nay cũng yếu rồi nha các bạn mình cũng phải mới nạp cạc vào bây giờ mình sẽ chạy đường quốc lộ 51 nha rồi tiếp tục hành trình thì ờ, mình tra bản đồ là nó tới uh, 86 cây lận nha các bạn 86 cây cũng căng đó ha nếu mà chạy tốc độ vài là nhiều khi tới 4 tiếng xuống đó luôn các bạn thậm chí hơn á thì mình chạy chậm lắm mình, ờ, uh, yêu cầu nó an toàn á cao liệt sĩ thành phố nè các bạn thì ra mình đi mình thường ngoan lắm đi cái đường lộ thì gần cũng ngoan là chạy qua thôi chứ giờ đoạn có đường nào tắt ở đâu chuyến khi mà đừng tắt hết rồi nãy là ở cái mong tuyến á tại vì cái đường khu đó mình rành mình biết cái, cái đường nào chạy qua được thì mình còn né được hồi nãy giờ sáng giờ mình đi mới mới chạy ra khỏi quận chín là dính hai chốt rồi một chốt là ngay chỗ trường khu tết ngay chỗ khu này cao còn ở chốt ờ, ờ, ngay chỗ có vòng xuyến chạy tới ngõ ba tới một á thì mình nghĩ tỉnh khó thì nó ít hơn mà có ít hơn hơi bị rộn đấy quá nhỏ các bạn mình đi mình lo mình chạy mấy cái uh, ngay chỗ cái đoạn ngã ờ, ba qua quốc lộ 51 á vừa có cầu đồng nai là rẽ qua bên phải để mình đi qua tới đường mốt nó gần mà mình không để ý mình đi qua luôn qua ngã ba luôn thì chi mình thấy cái đường là lạ lạ đó thuộc biên hòa này biên hòa gì ờ, không làm đường nữa cô gì đây nè thì mình nhìn cái món đồ mình phải vào lại nó giống như một cái đập giá các bạn thì uh, bình thường thì mình chỉ cần rẽ phải qua là cái khúc tới luôn còn này giống như mình chạy cái đường mình hay cạnh cái đóng giáp bên kia thành ra nó nó bo nó xa lắm nhưng mà lỡ rồi thì chạy luôn thì bữa, bữa nay mình cũng không yêu cầu gì thời gian mình đi từ từ vậy rồi thôi cứ đi luôn cho rồi bây giờ sao quay lại nữa được chiều trơn rồi còn thấy cảnh này đẹp không chủ yếu là khu công nghiệp cho các bạn mình thấy công nghiệp công ty rất là nhiều luôn tập đoàn ờ, thanh thanh thơ cô đúng là ngay vô khu công nghiệp á nãy là cái đường rẽ là ngay vô khu công nghiệp biên hòa đó gần gần đoạn đó cho băng bát ở đây luôn nè ấy ấy ấy có có có có có có đường rẽ có khi là mình rẽ qua được á bây giờ mình ờ, sẽ trao bản đồ thử Ờ, không có đường nào gần các bạn ơi thôi cái chạy đường lộ ai các bạn ơi như vậy là mình mới vừa vào trong cái cái đoạn nam đi xe đường á vào qua tam giác á bây giờ mình đã đi ờ, đúng ờ, lộ trình của nó rồi theo bản đồ thì ở đây là cung lộ 51 nha các bạn đúng là chân ngu thì cái chứ các bạn biết sao tại vì cái đường à, đường kia cái đường đi nhầm á là cái đường đó là dân cư sắp đông với lại cái đường nó nhỏ nữa nên là chạy xe nên là lâu lắm tốn phải hai chục phút á hai chục hai mấy phút á lãng phí đây không biết là cây gì đây một rừng luôn keo à <laughs> không mấy cây keo không biết cái rừng cái rừng cây gì nổi tiếng ở đồng nai ta đây gì mình nhiều lắm không nghe là có mấy cái này rồi đang cũng bự đó bự phụ ra bình đoạn rẻ Chân lái thì cũng giống như này kêu rẻ kêu cái lái thôi một cái thôi đóng luôn hồi mấy bữa đi xe qua cũng ngon thấy Mợ đó là cánh đồng lúa ở Long Thành Đồng Nai đó là trái keo đây đúng chắc là trái keo luôn rừng keo cây bên cạnh nó có một tòa biệt thự một sáng chất thiệt đúng chất hay vân luôn đó rất là đẹp lắm phải rộng người ta làm một công viên giống công viên nhỏ nhỏ công viên nhỏ nhỏ ở ngoài á bên ừ. cạnh này là thử một cái đây bây giờ mình đang ở ờ, thị xã Phú Mỹ nè các bạn nói chung là cũng gần tới thành phố Vũng Tàu rồi chắc cũng tầm 30 cây nữa thôi thì à, ờ, lúc xuất phát á mình đi từ lúc ờ, bảy giờ hai mươi đúng rồi đúng rồi bảy giờ hai mươi rồi xuất phát từ cái lớp nữa các bạn và hiện tại là bây giờ mình đang ở huyện ở phú mỹ gần cái khu ờ, khu công nghiệp khu công nghiệp gì mỹ xuân á và hiện tại bây giờ là chín giờ hai phút và mình đi khoảng hai tiếng á hai tiếng là mình ờ, chưa kể là, ờ, lúc nãy mình có đi nhầm đường mình đi vòng một nữa nếu mà khoảng đó thì sơ là khoảng uh, mắt mình vẫn thấy mất khoảng 20 đến 25 phút thế tốc độ này thì mình nghĩ là đi với tốc độ bình thường giống mình thì tầm cỡ ba tiếng thì tưởng rất là cho tới ờ, thành phố Vũng Tàu thôi nha rồi bây giờ tiếp tục hành trình Hai các bạn ơi, bây giờ mình đang ờ, chạy xuống thành phố Bà Rịa này các bạn. Ở đây thì mình đã thấy ờ, sông rồi hồ chiều lắm mát với đậu mát rồi nãy là mình mới ờ, rẽ từ ờ, thành phố Bà Rịa các bạn bây giờ mình đang đi xuống thành phố Vũng Tàu đây chạy chắc tầm nửa tiếng thôi mình thấy vẫn ngồi tầm hai 20 cây thấy đẹp kia không nha các bạn nha thì nãy giờ đi mà mình không lấy luôn là ở đây ờ, đó là thành phố Vũng Tàu đây các bạn hiện thì mình đang ở trên đường 30 tháng 4 á 1752 đường Võ Nguyên Giáp ở bên kia là Võ Nguyên Giáp còn ở đây là à, ờ, 30 tháng 4 để là cục, cục đây nha cùng đường này bạn ơi mình đang đi đường thì nói chung là có cảnh này đẹp ghê qua lại cho bạn xem sáng lại tiểu luôn <laughs> đẹp ghê không Gò bay rồi nữa rồi bây giờ tiếp tục lên đường thôi bạn đây là thuộc uh, à, vào trung tâm luôn nè trung tâm thành phố luôn các bạn ở đây mình đang ở đường Nguyễn Hữu Linh các bạn thì mình có hẹn bạn ở quán cà phê Morton gần ngã năm à, Lê Hồng Phong là đường Ba Tu á bây giờ mình sẽ di chuyển đến cà phê bây giờ mình quay sơ lại coi cảnh ở đây cho bạn xem này thành phố Vũng Tàu đây là đường Nguyễn Hữu Linh nha các bạn giờ mình đi tìm đường rồi